thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh nam mô tây thiên đông độ việt nam lịch đại tổ sư tác đại chứng minh nam mô nhị nghiêm tháp khai sơn hoàng pháp tổ đình đường thượng cố đại lão hòa thượng ngộ chân tử giác linh thùy từ chứng giám kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh kính thưa toàn thể quý phật tử chiều thu khói trắng đượm thiền môn văn vẳng di ngôn và chạnh buồn cạnh cũ người xưa bao kỷ niệm nhớ người nhớ dáng chúng trung tôn vì hạnh nguyện độ sinh chư phật ba đời các bậc bồ tát chư liệt vị tổ sư đã thị hiện ra cõi đời này hóa độ chúng sinh gần như quên mình để rồi khi công viên quả mãn các ngài thông thả bước qua như một lữ khách du sơn hoàng thủy trở về với thế giới niết bàn vô tung bất diệt Xin ký tử quy đó là lẽ thường tình của nhân thế nhưng có sự sinh tử như những cơn sóng bập bùng ngoài biển khơi đến rồi đi như thủy triều lên xuống chẳng để lại nhiều cho đời những hoài cảm bi thương nhưng cũng có sự sinh tử lại tựa như thái sơn nghiêng độ ánh nhật nguyệt sương mờ để lại trong lòng người niềm tôn kính tiếc thương vô hạn sự ra đi trở về nơi an dưỡng địa của cố đại lão hòa thượng ngộ chân tử bậc tổ sư khai sáng chùa hoàng pháp là một sự ra đi như thế vẫn biết rằng thân như điện ảnh hữu hoàng vô vạn mộc xuân vinh thu hữu cô nhậm vận thịnh suy vô bố ý thịnh suy như lộ phảo đầu phô thế nhưng hôm nay đối trước di ảnh chiêm ngưỡng di dung của ngài hàng đệ tử chúng con chẳng biết đâu là lẽ sinh tử thường nhiên mà chỉ bùi ngùi thương tiếc cảm niệm về ân đức tổ sư Chúng con cung kính nghe rằng Xuất thế tinh chuyên đã vậy Nào quên nhập thế độ sinh Dẫu tuổi già chẳng ngại dấn thân hành phổ hiền lợi đời lợi đạo Biết thế sự lắm then khe khắc Tâm hồn luôn hoan hỷ bao dung Để rồi bác thập bác niên trọn kiếp người Huy hoàng muôn thở Lục thập ngũ tuần vinh danh đạo Pháp đến ngàn sau với 88 năm trụ thế, 65 năm cống hiến cho đời, phục vụ đạo Pháp và chúng sinh, Tổ sư đã làm đẹp cho đời, trang nghiêm cho đạo, pháp âm truyền bá khắp nơi, khai mở tòng lâm, đào tạo tăng tài, kế bản khai lai, báo Phật ân đức. Quả thật, hương các loại hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay chỉ có bậc chân nhân tọa khắp mọi phương trời qua đó từng đàn giới tử pháp tử bốn chúng tại gia xuất gia đều được được nhuần ân tế độ và hưởng trọn phẩm pháp lạc tăng tiến trên con đường tiến tu giải thoát phụng lý chân như nhưng rồi thời gian vận hành không gian biến dịch vạn vật đổi thay luật vô thường đã cuốn đi những pháp hữu vi giả tạm ngài đã không còn hiện hữu trong cõi đời như cánh hạt đã thanh thản bay về với rừng thiền tịch diệt như ánh mặt trời đã lặng khuất buổi hoàng hôn hình bóng ngài đã ra đi như dòng sông không bao giờ trở lại nhưng công hạnh của ngài vẫn mãi mãi còn lưu dấu đến ngàn sau vậy là hoa tâm đã mãn diệu giác đã thành bên giác không tâm ngài liền hóa ngự vào chính ngày này của 34 năm về trước tổ sư đã thuận tiến sông lâm xạ báo an tường thảnh thơi về cõi phật để bày tỏ tấm lòng tôn kính cũng như báo đáp thâm ân của ngài đã dày công tạo dựng nên chốn tổ mà ngày nay là nơi xiển dương phát môn tịnh độ là môi trường của đạo đức của tình người là nơi quy tụ của hành giả quay về nương tựa tu học chúng con những người hiện đang kế thừa gia nghiệp nguyện sẽ nói tiếp ngọn lửa uy nghiêm mà ngài đã thắp lấy chánh pháp hòa quang vũ trụ làm lợi lạc hữu tình phụng sự chúng sinh Nguyện noi gương sáng của Đức Tôn Sư Làm cho Phật Pháp trường lưu tông phong rạng rỡ Để bao lớp người được hưởng trọn Hương vị giải thoát thanh lương Trên tinh thần tri ân và báo ân cao cả ấy Hôm nay ngày 13 tháng 10 năm Nhâm Dần Đạo tràng Chùa Đăng Pháp Long Trọng tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 34 ngày cố đại lão hòa thượng ngộ chân tử tổ sư khai sơn hoàng pháp viên tịch đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay sau đây chúng con xin được thông qua chương trình buổi lễ tưởng niệm hôm nay như sau thứ nhất cung nghinh chư tôn thiền đức quan lâm thứ hai đạo ca niệm phật cầu giang hồ thứ ba tuyên bố lý do giới thiệu chương trình và thành phần tham dự thứ tư phúc tưởng niệm sư tổ thứ năm cung tuyên tiểu sử sư tổ thứ sáu bài ca cảm niệm ân sư thứ bảy nghi thức tưởng niệm sư tổ và thứ tám là hồi hướng bế mạc đến tham dự và chứng minh buổi lễ hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của đại đức thích tâm quang trụ trì chùa đăng pháp chúng con cung kính giới thiệu đại đức thích tâm luyện chi nhánh nguyên pháp đắk lắc và cung kính giới thiệu có sự hiện diện của chư tôn đức tông môn tổ đình hoàng pháp và cũng xin được giới thiệu có sự hiện diện của sư cô thích nữ tâm định tịnh thất thanh hiếu bồ đăng rừng tùng thưa thớt từ đây cội tùng đã ngã về tây xa vời người đi để lại cho đời giờ đức nghiêm tịnh người người kính thương trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức chứng minh cùng toàn thể đạo tràng đồng khởi thân chắp tay trang nghiêm trước ngực lắng động tâm tư thật thành kính dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến thâm ân cao cả của tam bảo công ơn giáo dường của thầy tổ bổn sư nhất là ơn đức cao dày của cố đại lão hòa thượng ngộ chân tử bậc tôn sư đã có công khai sáng kiến tạo nên ngôi già dạ lam hoàng pháp thân thương để truyền trao giới thân huệ mạng cho hàng hậu thế chúng ta cũng tưởng nhớ đến thâm ân to lớn của chư vị thánh tự đạo liệt vị tiền bối hữu công giác linh chư vị tăng nhân hoàng pháp quá vãng anh linh chiến sĩ vì quốc vong thân đồng bào tử nạn Chân linh cửu huyền thất tổ Cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp Phút tưởng niệm bắt đầu phút tưởng niệm trôi qua chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức chứng minh và quý phật tử đồng an tọa cuộc đời người đâu cần ghi để nhớ hành trạng người đâu cần khắc để lưu một ngôi sao gắn trên cánh vô ưu vốn miên viện mọi không thời rạng chiếu giờ phút này đây trong không khí trang nghiêm thấm tình đạo vị để ôn lại cuộc đời và hành trạng của tổ sư thể theo chương trình chúng con thành kính cung thỉnh đại đức thích tâm luyện đại diện cho môn đồ phát quyến cung tuyên tiểu sử cố đại lão hòa thượng ngộ chân tử thành kính cung thỉnh đại đức tiểu sử hòa thượng lộ chân tử hòa thượng khai sơn chùa hoàng pháp hòa thượng ngô chân tử thế danh là trần vinh sinh ngày mùng ba tháng ba năm tân sửu 1901 tại tỉnh thái bình trong một gia đình nho học thân phụ là cụ trần thị quán thân mẫu là cụ trần thị phượng Ngài là anh cả trong số năm anh em Ba trai hai gái Sớm hấp thu và thâm hiểu nho học từ thời niên thiếu khi trưởng thành Ngài chuyển sang nghiên cứu Phật học theo sự hướng dẫn của Tổ sư Quang Huy Nhờ túc căn có sẵn lại thêm siêng năng nghiên cứu Nên không bao lâu Ngài đã thâm nhập Phật Pháp nhận thấy nhân sinh đa hoạt thế sự vô thường bà lời danh như trò ảo hóa mà sống thật mong manh ngắn ngủi như lời tổ sư quy sơn đã dạy sáng còn đó đến giờ chiều mất sát na qua một giấc đời sau ví như sương mốc sáng nào ánh dương xuất hiện biến vào hư không cây bên bờ dây trong thành giếng không bao giờ miên viện dài lâu liền liền mau trong diện màu chỉ trong hơi chuyển bắt đầu lai xăm do vậy ngài nghĩ mình phải sống như thế nào cho xứng đáng không phụ một cái người vì làm người chỉ xứng danh với nghĩa với danh nghĩa con người chừng nào người ta đấu tranh để thắng thiên nhiên cả nội giới lẫn ngoài giới chinh phục ngoài giới là một công trình vĩ đại nhưng chinh phục được nội giới lại còn vĩ đại hơn hiểu được những định luật chi phối các vì sao và các hành tinh khác là một điều hay nhưng hiểu được những định luật chi phối những tham vọng tình cảm và ý chí của con người còn hay và khó gấp bội phần do đó ngài quyết tâm về đào giải thoát của đức từ phụ thích ca mâu ni để tìm cầu chân lý sau một thời gian tầm sư học đạo ngài đã gặp được tôn sư hư không tử thường du hóa tha vương hành đạo theo hành độc giác và chuyên giảng kinh hóa độ bình mê với lời giảng thanh thoát và dung mạo uy nghiêm biểu thị một bậc chân tu thoát tục tôn sư đã mau chóng cảm hóa ngài vào ngày 8 tháng 2 năm kỷ mùi ngài được tôn sư trao truyền quy giới với pháp danh ngộ chân tử sau đó ngài đã đắc pháp với cụ tổ chùa bà đá hà nội Năm kỷ mùi 1919 Trên bước đường vân trình theo thầy học tào Ngài đã được nhân duyên chiêm bái nhiều nơi cổ tích danh lam Khi qua Yên Tử lúc đến Côn Sơn Rồi non nước Tam Đảo, Tản Viên, Hương Tích, Chùa Thầy Đều là những thắng địa cho việc tòa thiền tu tập Năm 1927, Ngài xin phép Thầy trở về trùng tu chùa làng Cao Mài, Kiến Sương, tỉnh Thái Bình và thỉnh Tôn Sư đến giảng kinh. Cao đức của Tôn Sư và nhiệt tâm của Ngài đã chuyển hóa gia đình quy hướng Phật Đạo, đồng tâm xã tục, phát nguyện trai giới tu hành, đem hết tài sản ruộng vườn, hiến cúng tam bảo để mở mang Phật sự. Năm 1929 đến năm 1932, Ngài đến trùng tu các chùa Quan Âm tỉnh Kiến Sương, chùa Làng Úc Gián huyện Kiến Thủy, chùa Quang Đẩu huyện An Lão, chùa Kiền Bá, chùa Côn Sơn, chùa Đỗ Xá huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương, chùa Phú Cốc, chùa Khánh Văn phủ Kiến Sương tỉnh Thái Bình Năm 1935 Ngài mua đất tại Kiến An Và sáng lập chùa Hoàng Pháp Đồ chúng tu hành Hoàng truyền giáo Pháp Trải qua một thời gian dài tu hành Ngài thấy con đường đến Phật quả phải thực hành Bồ Tát hành và lấy lục độ ba la mật làm pháp căn bản. Do vậy, năm 1938, để thực hiện tinh thần bố thí ba la mật, Ngài đã thành lập Viện Dục Anh tại tỉnh Kiến Sương thu nhận các trẻ em nghèo khổ, mất cha, mất mẹ, thiếu tình thương về nuôi dạy cho anh học thành tài. Ngoài việc nuôi dạy cô nhi ra, ngoài còn mở thêm tiểu thủ công nghiệp để giúp đỡ những người nghèo khó có phương tiện sinh sống Việc làm này được chính quyền đương thời và chư tôn thiền đức hết sức tán thán và ủng hộ vì nó đã thể hiện được tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật như lời một vị sa môn chân không đã ca ngợi đến thăm hoàng pháp dục ăn đường cảnh đẹp nhờ tay khéo chủ trương lũ trẻ theo duyên bao kiếp lại một thầy đủ phúc mấy lần đương quý thay ngọc ẩn sau mình vải vui thực vàng phô trước mắt thường chúc nguyện chùa này ngày thịnh vượng đàn em tắm mát nước nhành dương Năm 1945 ất dầu Chiến tranh Pháp Nhật xảy ra trên quê hương Nạn đói tràn lan miền Bắc Thây chết đầy đường tiếng khóc than như xé ruột đứng trước thảm cảnh tan thương của đồng bào ngài đã vận động các cơ quan từ thiện và những nhà hảo tâm tiếp sức với chùa tổ chức cứu tế giúp xã hội cơm áo thuốc men cho những người đói bệnh hàng ngày ngài cùng với bổn đào kéo xe đi nhặt các tử thi xấu số không người thừa nhận về mai táng Năm 1953, Ngài mua hai mẫu đất tại tỉnh Hải Phòng mở Tùng Lâm Tu Viện, nay là chùa Phổ Chiếu và lập thêm viện dưỡng lão giúp đỡ người già yếu có nơi an dưỡng tu niệm năm 1955 với mục đích hoàng dương Phật Pháp đến khắp mọi miền. Hòa Thượng đã hành đạo đến miền Nam qua các nơi như Gò Công, Cai Lầy, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Châu Đốc, năm 1957 nhận thấy gia đình là nơi thuận duyên trong việc hành đạo ngài liền mua sáu mẫu đất tại xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn sáng lập chùa Hoàng Pháp làm nơi tu hành và hoàng dương Phật pháp tiếp độ tăng chúng hướng dẫn Phật tử tu học năm 1965 trước cảnh màn trời chiếu đất nhà tan cửa nát của đồng bào bị chiến tranh tàn phá tại đồng xoài thuận lợi hòa thượng đã đón nhận 60 gia đình gồm 361 nhân khẩu về chùa nuôi ăn ở trong 8 tháng sau đó xây cất khu định cư gồm 55 căn nhà vách tường mái tôn cấp cho đồng bào với đầy đủ các đồ dùng cần thiết trong gia đình Năm 1968, Ngài thành lập Giáo hội Đạo Tràng Thiền Học nhằm mục đích mở rộng việc truyền bá giáo lý Đạo Phật đến khắp mọi miền đất nước. Ngài cũng đã tiếp nhận và trùng tu ngôi chùa Thiền Phước tòa lạc tại số 192 sẹt 11 đường Nguyễn Trãi quận 5 Sài Gòn làm nơi giảng kinh thuyết pháp phổ biến kinh sách cũng năm 1968, chiến tranh vẫn tiếp diễn tàn khốc trên quê hương đất nước. Những trẻ thơ mất cha lạc mẹ bơ vơ không nơi nương tựa hoặc nghèo đói thất học ngày càng nhiều một lần nữa ngài lại thành lập viện dục ăn tại xã tân hiệp huyện hóc môn tiếp nhận cô nhi và bệnh nhi từ 6 đến 8 tuổi khoảng 355 em nuôi dạy miễn phí rèn luyện đức trí thể dục để trở thành người hữu dụng cho đất nước trong tương lai năm 1974 mặc dù tuổi đã cao nhưng với hành nguyện từ bi vô lượng ngài đã mua 45 mẫu đất tại ấp Phú Đức xã Tân Tào huyện Bình Chánh dự định thực hiện một chương trình xây dựng làng cô nhi Việt Nam với đầy đủ phương tiện cho các em sinh hoạt và một đền thờ quốc tổ hùng vương để nhắc nhở con cháu nhớ đến công cuộc mở nước và dựng nước của các vua hùng anh liệt của trước công việc đang được tiến hành xây dựng thì đến tháng 4 năm 1975 đất nước được thống nhất ngài đã hiến số đất đó cho ban quản trị khu kinh tế mới sử dụng hiện nay là nông trường Lê Minh Xuân Năm 1975, Hòa Thượng vẫn tiếp tục những công tác từ thiện xã hội cho đất nước. Mặc dù tuổi cao sức yếu và kinh tế eo hẹp, Hòa Thượng vẫn đóng góp hàng tháng vào trường cao cấp Phật học và trong cuộc hỏa hoạn ở chợ nhỏ đường Nguyễn Cảnh Trân Phường 24, thành phố Hồ Chí Minh, Ngài đã cứu trợ ba đợt cho 31 hồ tại đó với tâm nguyện hoàng pháp để giác ngộ nhân sanh mặc dù bận rộn rất nhiều với công tác phật sự và từ thiện xã hội hòa thượng cũng vẫn không quên việc truyền bá chánh pháp ngài đã biên soạn một số kinh sách ấn tống như kinh nhật tùng soạn riêng cho chùa tùng đọc nghi lễ nghi luật tu trì thiết yếu quy giới hành trì sự tích chân quả báo ứng tuyên dương diệu pháp đào giải thoát tuyên dương chánh pháp trên đường hành đạo khóa niệm tùy thân lược sự phật tổ Suốt cuộc đời hành đạo từ Bắc chí Nam, Hòa Thượng đã cống hiến trọn đời mình cho đạo Pháp và dân tộc. Thật đúng với câu xả phú cầu bằng xả thân cầu đạo. Vì Hòa Thượng ăn thì cơm hầm mặc thì áo bô có những lúc thấy dân tình đói khổ hòa thượng đã nhìn bớt phần mình chỉ dùng dao luộc muối mè và bảo đồ chúng phải thật tiết kiệm để giúp đỡ cho những người nghèo khổ quanh năm suốt đời ở túp lều chăn vắt đất nhưng mang trong lòng một hoài bão hoàng pháp lời sanh giàu đến lúc gần lìa cõi tạm vẫn còn chưa thỏa nguyện bình sanh Mỗi khi các đệ tử xa gần về thăm là Ngài cứ nhắc nhở Hãy tinh tấn tu hành, chuyên cần niệm Phật đừng để vòng niệm theo trần cảnh vẫn biết hỷ đế phải dung thông nhưng trong cái tùy duyên với muôn nghìn phương tiện thiền xảo ấy các con đừng để bị nhận chìm trong tục tế mà phải như hoa sen thanh khiết nơi vùng bùn lầy nước đục tuy bất cứ hoàn cảnh hay chàng huống nào vẫn xứng đáng với con dòng họ thích đừng phản bội lại lý tưởng của chính mình năm 1986 tuổi đã quá sức quá cao sức người có hạn đã mang nhục thân nên có cái hoàn của nhục thân hòa thượng lâm bệnh và mặc dù đã chạy chữa nhiều phương nhưng bệnh tình vẫn bất tăng bất giảm biết mình sắp rời xa đạo tràng môn chúng hòa thượng đã nhắn nhủ đủ điều bảo ban cành kẽ Trước đó một tuần Hòa thượng không chịu tiếp thuốc men và bảo Hãy để tôi về đừng nối tiếc gì nữa Ngài đã an nhiên thị tịch lúc 13 giờ 30 phút Ngày 28 tháng 11 năm 1988 Nhằm ngày 16 tháng 10 năm Mậu Thìn Tại chùa Hoàng Pháp Chủ thế 88 năm và được 65 tuổi đạo Đất thảm trời sầu hòa thượng quy Đau lòng Phật tử với tăng ni Nhớ thương đại lão tâm Bồ Tát Kính mến cao tăng hành đại bi Giáo lý yên kinh dèn đệ tử Đào vàng lập trại cứu cô nhi Đào hiền vũ thoát nơi trần tục Nghĩa nặng ơn sâu đức độ trì A à, Di Đà Phật thì vừa rồi chúng con à, xin được à, đọc bài tiểu sử của hòa thượng ngộ trinh tử có gì sai thì cũng mong xin quý thầy à, quý chư tôn đức cùng quý phật tử thông cảm hay gì đó và để à, thay đổi không khí à, vào giờ này chúng con xin mời chư tôn đức và quý phật tử đồng lắng nghe một ca khúc Cảm niệm ân sư do Phật tử Phương Hồng trình bày. Xin mời Phật tử chúng ta quý vị chúng ta đấu tay. trăm năm trước thì ta không có trăm năm sau có lại hoàng không cuộc đời sắc sắc không không trăm năm còn lại tấm lòng từ bi kính thưa đại chúng để hiểu thêm về sư tổ ngài đã trải qua cuộc đời tu hành rõ ràng hơn giờ này xin cung thỉnh đại đức thích tâm quan trụ trì chùa đăng pháp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 hòa thượng đạo hiệu thích chân tính ân sư tổ đình hoàng pháp ngưỡng mấy bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh kính thưa toàn thể quý phật tử thiện nam tín nữ trong đạo tràng ngày hôm nay thì à, vừa qua à, nhân ngày lễ kỷ niệm tưởng niệm của chùa đăng pháp thì à, trong à, đạo tràng của chúng ta cũng đã nghe à, chư tôn đức thay mặt tông phong à, công thiên tiểu sử à, để nắm rõ hơn à, và à, nghiên cứu mỗi một con người sinh ra là một bản kinh sau này đó là một bản kinh ở đời thường hay là một bản kinh của vị à, xuất thế thì sau đây à, tâm quan xin thay mặt đạo tràng hôm nay để chia sẻ đến à, quý phật tử mình hiểu rõ hơn trước tiên à, mình phân tích à, hòa thượng là sinh ra trong một một gia đình nho nho học là anh cả trong một gia đình gồm ba trai hai gái à, ngài sanh vào à, ngày mùng 3 tháng 3 năm Tân Sửu và thế danh là à, Trần Trần Rinh ha vào à, thời niên thiếu à vào thời niên thiếu thì ngài đã học với ai à và được sự hướng dẫn của tổ sư thổ sư quan huy mình nên nhớ thời niên thiếu là à mình cũng như là thiếu nhi mới lớn lên là gặp một vị thầy nào đó à, à cũng như các bé hôm nay đi à, đến chùa à, được sự hướng dẫn à, cha mẹ dắt theo thì khi đã ngài đã đã theo à, tổ sư quan huy à là thêm các túc căn có sẵn thì ngài đã ngộ được gì à ngài đã thâm nhập được phật pháp từ lúc còn còn nhỏ ngài đã kinh nghiệm thấy gì cái nhân sanh đa hoạn thế sự vô vô thường bả lợi danh như như trò hư ảo thật mong manh không có gì bền chắc à tổ quy sơn à, trong à, quy sơn cảnh sách thì đã dạy như thế nào sáng còn đó đến chiều à đến chiều đã mất à, câu này có ứng dụng phật tử mình nghiên cứu và thấy có đúng không ví dụ như là một người bình thường à chúng ta bị gặp à, à, đến tuổi già sức yếu hay hoặc à, tai nạn à, vấn đề gì đó thì cái sự vô thường ra đi à, cũng rất là à, rất là nhanh nhanh chóng à, đơn cử như ở trong đạo tràng của chúng ta vào hai khóa tu trước thì phật tử mình cũng đã thấy phật tử có có bùi thị thu ba của cô thì mới đó cách đây mới có ba hôm à đi xe rồi lỡ rồi tuổi già đã té và mới báo tin buồn à quý thầy cũng đã nhận được tin buồn cũng đã ra qua qua đời đó cái đó là cái đơn cử như cái đời sống chẳng những tổ dạy nhưng mà trong cái cuộc sống hiện tại của mình đây là vô thường nhanh chóng cái bả lợi danh như trò như trò hư ảo thật mong manh không có gì cái gì bền chắc nó như vậy sáng còn đó đến giờ chiều mắt sắc nó qua một giấc đời đời sau ví như xương mốc à, phật tử mình biết xương không cái xương nó đậu trên ngọn cỏ đó à ví như xương mốc sáng nào cái trần ánh dương xuất hiện là mặt trời xuất hiện lên là nó tan vào tan vào hư không không bao giờ miên viễn dài lâu niệm niệm mau chóng nhiệm màu chỉ trong hơi thở chuyển đầu à chuyển đầu lai xanh có nghĩa là chỉ trong hơi thở mình mình à, thở ra mà không hít vào là đó đã đã chuyển qua cái à cái cái, cái, cái kiếp khác rồi ha đó là cái sự vô thường hiểu được những định lực chi phối của các vì sao và hành tinh là một điều hay nhưng mà hiểu được cái định lực à, chi phối của những tham vọng á tình cảm và ý chí con người còn còn khó gấp bội phần nữa quý phật tử do đó ngài quyết hướng quyết tâm hướng về về đạo giải thoát của đức từ phụ thích ca muốn như vậy thì như thế nào ngài đã tìm chân lý giải thoát qua tổ xứ tôn xứ là hư hư không không tử hư không tử là ngài tu theo hạnh gì Đấy, mình nhớ những cái cái cơ bản ngài tu theo hạnh hạnh độc à độc giác phật ăn và chuyên giảng kinh hóa độ quần mê à đây là cũng à, nguyên nhân à, để sau này sư tổ chúng ta có hoàn thiện giáo pháp đã đi theo học à, tôn sư hư hư không tử Đấy thì Ngài xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 2 năm à, năm kỷ mùi và được tôn sư truyền trao quy giới hay à, là pháp danh là là ngộ chân tử sau đó ngài ngài đắc pháp với cụ tổ ở ở Bà Đá Hà Nội năm này năm kỷ mùi năm 1919 thì sau khi xuất gia ngài đã chiêm bái các nhiều nơi như là lúc thì quá yên tử côn sơn rồi non nước tam đảo tảng viên hương tích chùa thầy và những thắng địa à, cho việc tọa thiền à, tọa thiền tu tập à, khi nó được như vậy rồi thì sao khi đã tìm được đạo sức gia đạo rồi rồi mới à, ngày năm 1927 ngài đã xin phép thầy à, trở về trùng tu chùa ở ở Cao Mại Kiến xương tỉnh Thái Bình trong tu xong rồi ngài mời tôn sư về giảng kinh nhờ sự cao đức cao đức của à, của tôn sư và ngài đã chuyển hóa được à, chuyển hóa được Phật hóa gia đình và đồng thời là xã tâm à xã đồng tâm đồng tâm xã tục phát nguyện phát nguyện trai giới có nghĩa là à, xả những cái cái tham vọng của đời thường và trai giới là ăn ăn chay và đem hết tài sản ruộng vườn hiến cúng cho cho tam bảo Đây, cái đó là cái cái cái nhân duyên à, rất là lớn khi sau khi ngài xuất gia à, là ngài đã chuyển hóa được gia đình và đem tài sản hiến cúng và à, cho tam bảo để làm à, kinh phí à, lo việc phật sự cũng như hoàn truyền phật pháp cũng như ờ, hòa thượng đạo trưởng của tổ đình hoàng pháp cũng có câu rất là hay cho là cho là còn có có mất đâu gieo nhân hái quả cũng cũng thâu về mình rồi khi đã, đã ngài đã hóa độ được gia đình rồi thì trên bước đường vân du thì ngài đã thành lập à, các việc thiện nguyện việc thiện nguyện nó có từ thời xưa à không phải như bây giờ chúng ta ở chùa cũng hay làm từ thiện phật tử ở chợ à, bồ đăng cũng như trên thọ sơn cái khu vực của mình à, thấy từ thiện cũng rất nhiều hay là có từ từ xưa duy à, cho tới ngày hôm nay thì từ năm 1929 đến năm 1932 thì ngài đã trùng tu các à, chùa như Quan Âm ở Kiến An, chùa Úc ở huyện Kiến Thụy, chùa Quan Đậu An Lão, chùa Kiền Bái ở Côn Sơn, chùa Đỗ Xá ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, chùa Phú Cốc, chùa Khánh Phân ở Phú Kiến, ở phụ kiến sương tỉnh thái bình à đó là cái thời gian ngài à, đi ờ, các nơi à, để trùng tu các ngôi chùa như vậy à, thì đến một năm 1935 thì ngài đã mua đất tại kiến an lập chùa hoàng pháp à, phật tử mình nhớ chùa hoàng pháp này ở kiến an nha chứ không phải chùa hoàng pháp hóc môn nha này này nó dễ làm nhầm lẫn lắm ha thì ngài thấy cái con đường tu hành đến phật quả thì trước khi đến phật quả là có gì có lục và độ lục độ ba la mật bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định và và trí tuệ à, ngài sẽ hành theo cái lục độ ba la mật nó như vậy vào năm 1938 thì ngài lập gì lập viện dục anh tại tỉnh kiến an à viện dục anh để thu nhận để trẻ một à, trẻ em nghèo mồ côi mất cha mất mẹ thiếu tình thương nuôi dạy và cho ăn học thành tài à ngoài việc nuôi dạy ra thì ngài còn chăm lo các đời sống phương tiện sinh sống và được chính quyền đương thời lúc bấy giờ rất là, là ủng hộ à, trong cái thời gian này thì cũng có một vị sa môn à, sa môn là cũng như đại đức bây giờ cũng như là các vị chư tôn đức tu hành á, hay gọi là sa môn ha là pháp hiệu là chân không đã có ca ngợi à, bà mà một à, đoạn thơ rất là hay đến thăm hoàng pháp dục anh đường cảnh đẹp nhờ tay khéo chủ trương lũ trẻ theo duyên bao kiếp lại một thầy đủ phúc mấy lần đương quý thay ngọc ẩn sau mình vải vui thực phàn phô trước mắt thường chúc nguyện chùa này ngày thịnh vượng đàn em tắm mát nước cành dương hay không quý vị à à đó là cái thời à, là là, gian là ngài à, thiền nguyện à, cũng như lập à, viện dục anh à, được các chư tôn đức thời bây giờ à, tán dương Phật pháp thì à, tới năm 1945 à, thời gian này là chiến tranh pháp À, pháp nhật xảy ra chúng ta sống nay hòa bình là rất là hạnh phúc lắm rồi thời xưa là là, là, là năm 45 là cũng đó là còn chiến tranh đã xảy ra trên quê hương thì cái nạn đói ở miền Bắc nó truyền biên cái thay chết đầy đường tiếng khóc than như xé ruột à, đứng đức thảm cảnh tang thương này thì ngài đã à cùng các nhà hảo tâm tiếp sức tổ chức cứu tế xã hội cơm áo thuốc men à, những người cò chung với bổn đạo hàng ngày á thì ngài à, chư tổ phải kéo xe đi nhặt các tự thi xấu số à, không thừa nhận đem về à, đem về mai táng à, cho tới năm 1953 thì ngài đã đến Hải Phòng mua hai mẫu đất và mở Tùng Lâm tu viện à, là chùa Phổ Chiếu nay là viện dưỡng lão giúp cho và lập thêm viện dưỡng lão giúp đỡ người già yếu có nơi an dưỡng tu niệm Đến năm 1955, với mục đích hoàng dương Phật Pháp, Ngài đã đi khắp nơi, đã hành đạo trải qua các nơi. À, khúc này à, Hòa Thượng đã vào à, vào miền Nam, vào các nơi như Gò Công, Cai Lậy, Bến Tre, à, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ và và Châu Đốc. À, đó là cái cuộc du hành của ngài à, sau khi là à, cứu đói cũng như giúp ở ngoài ngoài miền bắc xong rồi phải đi vào hải phòng phải phòng xong rồi vào vào miền nam à, vào miền nam vào miền tây và đến năm 1957 thì ngài nhận thấy nơi à, gia định gia định là nó thuận duyên cho việc hành đạo ngài liền mua 6 mẫu đất ở xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn để lập chùa chùa Hoàng Pháp à, chùa Hoàng Pháp là nhớ Phật tử mình nhớ những cái câu mốc quan trọng nha hồi nãy là cũng chùa Hoàng Pháp nhưng mà ở ở kiến à, kiến an bây giờ là chùa Hoàng Pháp ở ở tại Hóc Môn ha ở Tân Hiệp Hóc Môn thì đến năm 1965 à, ở trong miền Nam lúc màn trời chiếu đất nhà tan cửa nát của đồng bào bị chiến tranh tàn phá à, vào năm 1965 á, ở đồng xoài thuận lợi lúc này thì hòa thượng làm như thế nào đón à, xa nhận 60 gia đình gồm có 361 nhân khẩu về nuôi trong 8 tháng à, Phật tử mình à, trong này có ai có bỏ tiền ra nuôi nổi như, như vậy không 60 gia đình gồm 361 nhân khẩu nuôi ăn trong 8 tháng Ngoài ra Ngài còn xây cất à, định cư gồm có 55 căn nhà à, vách tường mái tôn và đồng bào với đầy đủ các đồ dùng cần thiết à, đến năm 1968 thì ngài lập à, giáo hội thiền học nhằm mục đích mở mang truyền bá giáo lý đến khắp nơi và ngài tiếp nhận và trùng tu trùng tu tù phiền phước tại số 192 trên 21 đường Nguyễn Trãi quận 5 Sài Gòn làm nơi giảng kinh thuyết pháp và phổ biến kinh sách à, trong à, một năm 1900 68 này thì chiến tranh vẫn là tiếp diễn sau đó ngài lập thêm phiện dục anh tại xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn và tiếp nhận trẻ em cô nhi từ 6 đến 8 tuổi là khoảng 355 em và nuôi dạy cho ăn học miễn phí để liền liền luyện à, đức trí thể dục trở thành người hữu ích sau này thì đến năm 1974 thì trải qua các cuộc là ừ, xây dựng các viện dục anh thiền học này kia thì ngài có chí nguyện lớn hơn nữa để phổ rộng hết cái à, một cái làng cô nhi do đó ngài đến năm 74 ngài đã mua 45 mẫu đất tại ấp Phú Đức xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh để thực hiện xây dựng một làng cô nhi tại Việt Nam. À, 45 mẫu này cũng à, rất là lớn nha à, quý Phật tử. Thì à, thầy ngài mua ít lâu thì sau đó à, vào tháng 4 năm 30 tháng 4 năm 75 thì à, nước ta hoàn toàn thống nhất đất nước trở lại à, Thái Bình thì cuộc sống cũng yên ổn hơn à, được nhà nước à, chăm lo à, do vậy ngài đã trả lại à, 45 mẫu này à, cho à, cho nhà nước kinh tế mới hiện nay là nông trường Lê Lê Minh Xuân đó là từ năm sau 1975 hòa thượng vẫn tiếp tục công tác từ thiện khi mà tuổi cao sức yếu như vậy thì ngài hàng tháng vẫn góp vào cái trường cao đẳng Phật học và những cuộc hỏa hoạn ở đường Nguyễn Cảnh Trân ở phường 24 à, thành phố Hồ Chí Minh trong ba đợt à, để tiếp nối cái hành nguyện của à, sư tổ hiện nay ở tổ đình Hoàng Pháp hàng năm à, quý thầy ở tổ đình cũng như Phật tử các nơi đã phát tâm hiến cúng các trường à, Phật học à, mỗi một trường vậy là từ 50 triệu đến 100 triệu gọi là Phật học à, mở ra quỹ đào tạo tăng tài ngộ chân tử à đó là tiếp nối cái hạnh nguyện của sư tổ để chăm lo cho tăng tài ở sau này ha thì ngoài việc à, hạnh nguyện à, xuất gia tiếp ta là hóa độ quần mê thì ngài còn làm gì nữa à ngài còn in kinh à, ấn tống kinh sách để à, giáo huấn à, đệ tử nó rèn luyện in kinh à, để hóa độ à, đệ tử sau này vì lập nên một đạo thì nó dễ hơn là giữ đạo cũng như lập một chùa nó dễ nó khó hơn khó hơn cái mà giữ được cái cái ngôi chùa cũng như truyền bá giáo lý để mọi người để tu tập ngài đã nhận thấy được điều này thì qua đây thời gian không còn nhiều nhưng tâm quan cũng xin phép phật tử mình nán lại ít phút để tham quan à, thông qua cái bài kinh à, vụ thế trong à, kinh trung a hàm để phật tử mình thấu điệu hiểu hơn cái cái nguyên nhân à, những vị thầy những vị tổ à, tại sao và ngoài việc chăm lo mà ngày đêm cũng như cái giới đức từ nghiêm của quý ngài lúc nào cũng loan tỏ để muốn cho phật tử mình à, mình nên người à, cũng vậy trong bài kinh vụ thế nó có nội dung như sau một thời đức phật du hóa tới thành phương xá trong à, núi linh thứ lúc này thì nước ma chân đà có vị oát bệ oán bệ đà bề cùng với nước kỳ bà thù nghịch nhau hai nước này thù nghịch nhau nước ba kỳ á, là có đại như ý túc đại oai đức đại phước hậu đại oai thần nhưng ta sẽ diệt trừ giống người Bạc Kỳ, tàn phá Bạc Kỳ, làm cho nhân dân nước Bạc Kỳ gặp vô số tai ách. À, thì khi đã ngài đã khởi được ý tưởng như vậy á, thì à ông quán bệ này thì ông gặp đại thần của ông là đại thần Vũ Thế và bảo đại thần này đi đến nghe đức phật du hóa từ đó đi đến sa môn à, cù đàm để bạch lợi những, những lời nó như vậy và dặn ông ta phải ông phải ghi nhớ những lời à, của vị này của sa môn cù đàm có dạy những điều gì thì ngươi hãy cố gắng ghi nhớ thọ trì vì sao bởi lẽ những người như vậy nhất định không khi nào nói sai à nghĩa là ông oát bệ bệ đà bề này dặn vụ thế là đi đến sa môn trụ đàm là đức phật đức phật thời bấy giờ nói như vậy thì sau khi à, ngài vụ thế bạch với đức phật là thưa cù đàm nước ma kiệt đà có vị à, oán bệ đề bà đến thăm hỏi à, đức phật và có lời à, thỉnh giáo người nước bạc kỳ có đại oai đức có đại ý túc có đại phước hữu có đại oai thần nhưng ta sẽ diệt trừ giống người bạc kỳ tàn phá làm cho nhân dân nước bạc kỳ gặp vô số tai ách bạch sa môn cù đàm vấn đề này ngài dạy như thế nào à, tường thuật lại nó như như vậy thì khi đó à, đức thế tôn mới trả lời cho ông ta một cách rất là ngắn gọn này vụ thế xưa kia ta đã từng đến nước Bạc Kỳ nước đó có ngôi chùa tên là Giá Hòa La lúc ấy ngài vụ thế ta giảng nói pháp không suy thoái cho người nước Bạc Kỳ nghe người nước Bạc Kỳ có thể phân vâng lời và thực hành bảy pháp không suy thoái này vụ thế nếu người dân nước Bạc Kỳ thực hành được bảy pháp không suy thoái mà không trái phạm thì nước Bạc Kỳ chắc chắn hùng mạnh không thể suy phi được thì sau khi nghe đức phật nói như vậy thì ông à, vụ thế này bạch đức thế tôn xâm bạch xâm ôn cù đàm về việc này chỉ nói một cách tóm tắt chứ không phân biệt rộng rãi chúng con không thể hiểu được nghĩa này kính xin sa môn cù đàm phân biệt rộng rãi để chúng con được biết ý nghĩa này à, có nghĩa là đức phật đến cái chùa Dạ Xá đó ở trong cái nước Mạc Kỳ đó là có giảng cho à, vua nước Mạc Kỳ nghe là bảy pháp và ngài thực lại nó như vậy thì ông vụ thế không có hiểu rõ bảy pháp đó bảy pháp gì về lợi bạch với à, vua của ngài thì không có rõ do đó là xin đức thế tôn nói rõ ra ngày sau đây tâm quan xin phân tích cái bảy pháp nó như thế này này vụ thế hãy lắng nghe suy nghĩ cho kỹ ta sẽ nói rạng rộng rãi ý nghĩa này chứ ông được nghe đại oai thần vụ thế vâng lời và lắng nghe lúc ấy tôn giả a nan a nan thì giả cầm quạt đứng hầu một bên thì đức phật mới hỏi ngài a nan như thế này người có từng nghe nước bạc kỳ thường xuyên hội họp tu tập đông đảo chăng à a nan đáp bạch đức thế tôn con có nghe người nước bạc kỳ thường xuyên hội họp tụ tập đông đảo Đức Thế Tôn liền bảo với vụ thế rằng nước Bà Kỳ thường xuyên hội họp tụ tập đông đảo thì nước Bà Kỳ tất thắng không thể suy vi được à, ngài đã khẳng định nó một pháp như vậy thì mấy pháp sau cũng tương tự như vậy thông quan lược sơ qua chúng phật phật tử mình nắm rõ à, ngươi có từng nghe nước bạc kỳ cùng chung hội họp cùng chung công việc của nước bạc kỳ cùng giải tán à, câu hỏi thứ ba Ngươi có từng nghe nước Bạc Kỳ đối với những điều chưa thi thiết thì không thi thiết Nghĩa là những cái điều luật á Những điều đã thi thiết thì không hối cải à, Những cái điều luật mà đã ra rồi á Và những pháp cũ xưa à, của nước Bạc Kỳ thì được nghiêm chỉnh phụng hành Câu hỏi số 4 Ngươi có từng nghe nước Bạc Kỳ không nghĩ thế mà xâm nhập vợ co của người và con gái của người khác chăng? À, câu số 5 Ngươi có thần Nga, người nước Bạc Kỳ, nếu có những bậc danh đức tôn trọng thì ngươi thì những người ở nước Bạc Kỳ cùng nhau tôn kính cung phụng, cúng dường chăng và họ có nghe lời dạy của những bậc ấy mà làm theo chăng? À, câu hỏi số 6 Ngươi có từng nghe người nước Bạc Kỳ Có chùa cũ nào Thì người nước Bạc Kỳ cùng nhau tu bổ à, Tuân phụng Cúng dường lễ bái thường không bỏ bê những tế tự đã có không giảm thiểu tập tục gia đình chăng câu số 7 ngươi có từng nghe người nước bạc kỳ thải đều ủng hộ các vị a la hán vô cùng kính mến thường mong muốn các vị a la hán chưa đến thì đến đã đến rồi thì mong rằng an trụ lâu dài thường không để các vị ấy thiếu thốn các vật dụng sinh sống như quần áo đồ ăn giường chộng thuốc than chăn thì trong bảy câu hỏi này thì ngài a nan đều trả lời là nước bà kỳ thực hành đầy đủ hết như vậy à sau đó đức thế tôn mới bảo với ông vụ thế này vụ thế người nước bà kỳ đã thực hành đầy đủ à, bảy pháp không suy thoái này nếu văn giữ bảy pháp này không suy thoái thì nước bà kỳ tất thắng không thể suy thoái được nghĩa là Đức Phật có giảng cho bảy pháp ở người dân nước đó người dân nước đó đã thực hành đúng như vậy thì không thể nào suy thoái được à và nước à, ma kiệt đà là à, không thể nào là đánh được khi ấy thì ngài vụ thế từ chỗ ngồi đứng dậy trạch áo bài vai vạ hướng về Đức Phật và nói như thế này à, bạch cù đàm dù cho nước Bà Kỳ chỉ thành tụ một pháp không suy thoái thì nước Ma Kiệt Đà là vị hoa xanh oán con bà bệ đà đề cũng không thể khắc phục họ được huống chi họ này đầy đủ các bảy pháp không suy thoái bạch cù đàm con nhiều việc con xin từ giả ra về thì ngài đã à, bạch thế tôn như vậy à, và lui về đi nhiễu vòng quanh đức phật và khéo như, nhớ những lời như vậy và và quay về đó là cái bảy pháp à, trong bài kinh à, vụ thế trong à, kinh trung a hàm đó là những cái lý do tại sao các vị thầy vị tổ đã đưa ra nhiều quyển kinh để khéo léo để chế ngự à, những cái à, phiền não của chúng sanh à, và những sự hành trì cho một nước vững mạnh à, một tổ chức vững mạnh à, một ngôi chùa vững mạnh cũng như một cá nhân vững mạnh thì chúng ta cũng phải dựa theo bản kinh này để khéo léo ghi nhớ và ứng dụng trong à, trong thực tiễn à, cuộc sống của sư tổ là à, là à, đã có những cái chí nguyện nó như vậy rồi cuộc sống của ngài sống có có sướng không à ngài làm thiện từ từ bắc vào vào nam thành lập này kia nhưng mà cuộc sống của ngài phải đúng với câu là xã phú cầu bằng xã thân cầu đạo hòa thượng an thị cơm hẩm mặc thị áo bô những lúc đói khổ thì hòa thượng đã nhịn bớt phần của mình dùng rau luộc với muối mè mà bảo đồ chúng phải thật tiết kiệm để đỡ cho những người nghèo khổ à, phật tử mình nên nhớ tiết kiệm để giúp người chứ không phải là keo kiệt chúng ta nên đừng có nhầm lẫn những câu này nha đó là là cuộc sống của ngài tới đoạn là giai đoạn là lời dặn của các đệ tử thì như thế nào mỗi lúc mà đệ tử đi về thăm thì ngài dặn à hãy tinh tấn tinh tấn tu hành à chúng ta nên nhớ đoạn này rất là quan trọng ha chuyên cần niệm phật đừng để vọng niệm theo trần cảnh vẫn biết nhị đế phải dung thông nhưng trong cái tùy duyên với vô nghìn phương tiện thiện xảo ấy các con đừng để bị nhận chìm trong tục đế mà phải như đóa sen thanh khiết nơi bùng lầy nước đục tuy bất cứ hoàn cảnh hay trạng huống nào vẫn xứng đáng với con dòng họ thích đừng phản bội lại lý tưởng của mình à là ngài dạy ừ, các chư tôn đức phải là xứng danh với dòng họ thích không phản bội lại ý tưởng của mình à, trong này à, phật tử cũng cũng như vậy chúng ta đến chùa tu tập thì chúng ta phải à, nhớ được cái chí nguyện của mình đến chùa để mình à, tu tập thì mình đừng có để à, để thoái chí ha đừng để là danh sách nó cuốn theo cái trần cảnh như vậy nhưng mà như như bông sen xanh nở giữa giữa bùng lầy vào năm 1986 thì tuổi đã cao sức yếu sức người có hạn đã mang cái cái thân thì phải mang cái hạnh của à, cái hoạn của nhục thân cái hòa thượng đã lâm bệnh biết mình à, sắp ra đi trước một tuần thì ngài đã dặn đệ tử à, là thầy không cho tiếp thuốc nữa và dặn đệ tử hãy để tôi tôi về đừng nói tiếc gì nữa ngài đã an nhiên thị tịch vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 11 năm 1988 nhằm ngày 16 tháng 10 năm Mậu Thìn tại chùa Hoàng Pháp trụ thế 88 năm và được 65 tuổi đạo à, quý phật tử mình nhìn hai tấm luyện hai bên mình có động được không ạ à? à 88 tuổi đời trọn kiếp người vị chúng sanh lợi lạc 65 tuổi đạo trọn đường tu vị Phật Pháp trường tồn đất thảm trời sầu hòa thượng quy đau lòng phật tử với tăng ni nhớ thương đại lão tâm bồ tát kính mến cao tăng hạnh đại bi giáo lý in kinh rèn đệ tử Đạo vàng lập trại cứu cô nhi Đại hiền rủ thoát nơi trần tục Nghĩa nặng ơn sâu đức độ trì à, Đó là cuộc đời của Ngài à, sư tổ thì qua cái bài này chúng ta thấy gì toát lên một cái hình ảnh à, gương mẫu trước tiên là gì ngài đã được ngộ được lý vô thường và xuất gia phật hóa gia đình cứu tế tự bắc rồi vào nam in kinh ấn tống kinh sách và dặn dò dặn dò đệ tử nè à, tu bổ chùa chiền nè à, chí nguyện mở làng làng cô nhi đây đó lời dặn cuối cùng à, sâu sắc của đệ tử à nó như vậy cái đó à, sư phụ à, hòa thượng đạo trưởng cũng có câu rất là hay sanh ta ra là cha mẹ nên thân ta nghĩa nặng tình thầy làm người phải nhớ ơn này hiếu trung hai chữ đủ đầy à đủ đầy nên nên danh thì à, buổi chia sẻ của tâm quang à, thời gian nó cũng đã trưa à, có điều gì à, làm phiền chữ tôn đức của quý phật tử hoặc âm thanh nó cũng chuyển tải nó không rõ à, ngưỡng mong trên chư tôn đức cũng phật tử hoan hỷ bỏ qua ra thời à, chia sẻ đến đây là hết kính chúc quý phật tử à, có một ngày à, tưởng niệm đến ân sư à, tổ đình hoàng pháp cũng vì à, tông phong nơi chùa đăng pháp mà không quản ngại đường xá xa xôi à, đến đây để tham dự tu niệm Phật một ngày à, cũng như à, dự lễ tưởng niệm ân sư kính chúc quý Phật tử à, có một ngày tu à, thật là an lạc để thể hiện tinh thần tri ân và báo ân kính dân lên ngài vào giờ phút này chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức chứng minh cùng toàn thể quý Phật tử đồng khởi thân hướng về tôn tượng trang nghiêm của tổ sư một lòng quỳ kính niêm hương tham lễ xin nguyện đem công đức này hồi hướng Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điền Vũ Thuận Quốc Thế Dân An Thiên Hạ Thái Bình Nhân sinh an lạc nam mô a thập phương thượng trụ tam bảo nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phảng phất khắp mười phương cung dường ngôi tam bảo thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh à, cầu phật từ gia hộ tâm bồ đề kiên cố à, chỉ tu học vững bền xa bể khổ nguồn mê trong à, quay về bờ giác Hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2022 nhằm ngày 13 tháng 10 năm nhâm dần Đệ tử chúng con chư tăng tại đạo tràng chùa Đăng à, Pháp thôn hai xã đoàn kết hiện bồ đăng tân bình phước cùng chữ tôn đức tông môn hoàng pháp hiệp cùng thiện nam tân nữ phật tử nhân à, ngày huy kỳ tổ sư lần thứ à, ba mươi bốn chúng con thiết lễ hương hoa đốt nén tâm hương à, dưới khói hương trầm nguyện tòa thành kính tưởng niệm dâng lên giác linh hòa thượng khai sơn tổ sư ngộ chân tử thủy từ chứng giam nguyện giới hương nhị nghiêm lang tỏa dưới đạo tràng cũng kinh trang nghiêm cùng quy ngưỡng ơn thầy đức à, tổ chúng con nguyện từ bi phổ độ cùng khắp chúng sanh trong khắp mười phương luôn luôn kinh hành trì ghi nhớ luôn tinh tấn hành theo thầy tổ tâm bồ đề chỉ nguyện kiên cố sớm xa lìa bể khổ nguồn mê cùng quê hương quay về bờ giác mời đại chúng đồng đứng dậy chi à, tâm à, đành à, nể nam mô tạng chỉ à